thiệu với mọi người Đây là bạn Nguyễn Duy Khánh Bạn chuyển vào trường mình vì được học bổng toàn phần Ngày hôm qua đó Đôi ta vẫn còn bên nhau Nhưng sao hôm nay Tất cả đã đổi thay Lặng nhìn ai trong mưa Với bóng dáng ai thân thuộc với em Cầm tay kề môi Nụ hôn trao nhau giữa phố rằng đừng yêu anh yêu thương trong anh sẽ tan biến đi rất nhanh vậy mà em cố chấp cứ ngỡ với em anh sẽ thay đổi để giờ đây nhận lấy một tình yêu già dối nếu đã không còn tình yêu tại sao cho nói môi lời cứ nói cho nhau một câu rời xa nỗi buồn rồi sẽ qua sẽ không như lúc này đâu nỗi buồn sẽ khắc sâu vào trong trái tim với tâm trí của một người yêu anh rất nhiều chẳng biết phải làm gì đây đành buồn hay níu kéo anh lại đứng giữa hai con đường sao mà chẳng thể bước tiếp đi trái tim thì níu kéo lý trí thì muốn buông anh đi sao anh đã mang đến chua xót cho người đã hy sinh tất cả đôi ta vẫn còn bên nhau nhưng sao hôm nay tất cả đã đổi thay lặng nhìn ai chung bước với bóng dáng ai thân thuộc với em cầm tay kề môi nụ hôn trao nhau giữa phố đơn nhiều người từng nói với em rằng đừng yêu anh yêu thương trong anh sẽ tan biến đi rất nhanh vậy mà em cố chấp cứ ngỡ vai em anh sẽ thay đổi để giờ đây nhận lấy một tình yêu già dối nỗi buồn sẽ khắc sâu vào trong trái tim quan tâm lời nói của thế gian và giờ đây nhận được nói đến chẳng biết nên làm gì đây đành buồn hãy níu kéo anh lại đứng giữa hai con đường sao mà em chẳng thể bước 差了。